Xin chào anh em thì hôm nay tôi xin hướng dẫn anh em cách sử dụng cách đánh cách áp dụng cái máy phân âm hột tài xỉu vào sân chơi làm sao cho nó hiệu quả thì với cái máy phân âm hột tài xỉu đấy đang được rất là nhiều anh em quan tâm và anh em áp dụng ở sân chơi rất là hiệu quả anh em nhé thì anh em nào đang muốn tìm hiểu thì em cố gắng theo dõi hết cái clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì à, với cái máy phân âm hột tài xỉu này nó có thể là phân âm được tất cả các loại hột Đấy, hột trọ hay hột công chuyện bo phá góc cạnh đều được hay là nắp đĩa gì cũng được đĩa một âm hay là nắp cuốn băng keo cuốn gì đều được anh em nhé đấy thì tôi chuẩn bị cho anh em là một số hột uh, trọ đã được chính tay tôi bo phá góc cạnh đây đấy, để đi đều chống lại tất cả anh em thầy thợ đấy, anh em nào cần sở hữu cái bộ hột bo phá góc cạnh này thì anh em có thể liên hệ với tôi anh em nhé đấy, có đầy đủ kích thước cho anh em đấy, tôi sẽ lấy đũa và vớt ngẫu nhiên ba hột bất kỳ nên lưu ý nhé là hột gì cũng được hột chợ hay hột công chuyện hay hột 11 12 13 14 đều được em nhé và em cũng không cần phải chạm tay vào hột đấy em chỉ cần là mang theo cái máy phân âm máy công nghệ mới này tới sân chơi đấy và ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại là em có thể chơi được em nhé đấy thì đây nó là bộ hột chính tay tôi bo phá bóc bệnh và đây là cái đĩa một âm em nhé cái đĩa một âm này thì nó có tác dụng là chống lại thầy thợ nghe đấy nó chỉ ra âm thanh một âm thôi là thầy thợ là không thể nghe không thể phân âm được em nhé thì trước tiên ấy thì tôi xin phép là chứng minh cho em để em thấy được cái đĩa một âm này của tôi nó là hoàn toàn bình thường này đấy soi xuyên nhé em nhé đấy với cái đĩa một âm này cũng đang được rất là nhiều anh em áp dụng vào sân chơi để chơi xanh chín anh em nhé này hột này Đấy, hột soi xuyên nhá rất là trong anh em ạ Đấy, vì nó là hột trọ chính tay tôi bo phá các cạnh mà Đấy, soi xuyên hết nhá ok đấy thì ngoài ra cơ sở tôi cung cấp rất là nhiều đồ chơi là sử dụng bầu cua sóc địa bài đá hay game hack trên điện thoại đây em cần anh em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em nhé thì trên tay tôi là thanh lâm châm đây. lâm châm trắng rất là hít anh em ạ đấy bây giờ thử lâm châm này. Đấy, đĩa hồ không vít em nhé hoàn toàn là bình thường đây nắp đây à, ok chưa em lưu ý này nếu là lắp đĩa quân hộp công chuyện đấy em thử lên châm này chắc chắn nó sẽ hít em đây là bộ công chuyện nhé và cái đĩa một âm đây thì tôi sẽ test cho anh em trên hai bộ hộp này để em thấy được cái độ hiệu quả của nó thì với cái máy phân âm hột tài xỉu này đây là công nghệ mới nhất hiện nay đấy nó rất là nhỏ gọn đây và bằng hộp quẹt Đấy, rất là dễ dàng phù hợp cho anh em ngụy trang vào trong người em có thể để bất cứ vị trí nào em muốn em nhé nhưng em nên để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái hình dung của nó vì nó rung rất là êm anh em nhé thì tôi sẽ bật máy lên này đây tôi à, nghĩ thì tôi xin phép là để đây để nó phát ra tiếng kêu để em cùng cảm nhận cái hình dung với tôi em nhé anh em lưu ý nhé với cái máy phân âm hột tài xỉu này nó chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa để nhận biết cái âm thanh phát ra đấy là của mặt nào và phân âm và báo dung cho biết được tài hay xỉu đấy như cái tiếng này đây máy báo một dung thì em ấy xỉu với tôi đây tôi sẽ thí dụ anh em này tôi có 6 triệu trên tay đây lấy một triệu xíu này đấy đó này xíu là 8 nút ok em nhé đấy, anh em lưu ý nhé em nên đánh đều tay tại sao đánh đều tay vì bản thân đấy nó là nghe âm thanh để phân âm thì nó chắc chắn nó sẽ phải có sai số anh em nhé khẳng định với em không có một cái máy phân âm nào chuẩn xác 100% được đấy cao nhất là 80 phần trăm 10 chén tôi sẽ bao cho em chắc chắn là được 8 chén và sai lệch là hai chén và không biết là sai ở chén nào cho nên anh em cứ đánh đều tay cho tôi như tiếng này đây máy báo hai dung anh em đánh một triệu sang tài như tôi khẳng định với em là tài tài này ok 15 nút nhá rất ok nhá em đèo tay thì là vừa là anh em là thứ nhất là anh em ờ, không may vào tiếng sai thì em cũng không sợ là mình bị thua nhiều hai nữa là mình rất là an toàn là anh em chỉ đánh đều tay thì nó không bị lộ em nhé em cho dù em vào sân chơi à, em có đánh có giành được bao nhiêu tiền thì em cũng không lo sợ là mình bị lộ bị người ta phát hiện ra anh em nhé như thế này đây máy báo một rung đây anh em đánh xỉu của tôi đấy xỉu này 10 nút ok chưa à, đấy chúng ta sóc ra đều được anh em nhé vì bản thân cái máy mình là nghe cái âm thanh cuối cùng của hột rơi xuống đĩa phát ra cho nên là sóc dài không ảnh hưởng gì và lưu ý này ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại em nhé đấy là phạm vi hợp lý nhất đấy tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người sẽ nghe được em nhé máy báo hai rung đây anh em tiếp tục đánh một tài à, một triệu sau tài này tôi tài này ok 11 nút nhé đấy lưu ý tôi nhé chỉ cần đánh đều tay đấy là em vào bất cứ sân chơi nào đấy mình đánh đều tay rồi là mình giành được chiến thắng mà không bị người ta để ý nhé khi anh em đánh nhiều quá anh em cứ đánh hết cả tay như thế này là người ta chắc chắn người ta sẽ để ý mình nhưng mình có 5 7 triệu mình chỉ đánh một triệu một thôi thì người ta không bao để ý mình anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh một triệu xuống tài thôi tài này ok 13 nút rất là chuẩn xác em nhé đấy cách chơi rất đơn giản thôi đấy chỉ cần là mang theo cái máy tới sân chơi là được đấy máy này thì rung rất là êm anh em nhé đấy cho nên anh cứ yên tâm và nó chống mọi tiếng ồn cho anh em đây tôi sẽ tạo ra tiếng ồn cho anh em này đấy. cho nên anh em vào sân chơi có tạo âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy chống mọi tiếng ồn cho anh em đấy anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi tạo âm tiếng ồn anh em đều thể chơi được và không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy em để trong người em nhé như tiếng này đây máy báo hai dung anh lấy một triệu tôi tài tôi chắc chắn là tài này tài này ok 13 nút nhé đấy đây tôi sẽ cầm trên tay để em thấy được nó rung rất là êm nhé đấy anh em cứ để cầm trên tay hay để trong người một mình anh cảm nhận cái nhịp rung của mọi người ngồi cạnh khẳng định là không thể phát hiện được em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tiếp tục một triệu tài luôn Đấy. tài này ok chưa Đấy. đây tôi sẽ chuyển sang bộ hộp công chuyện cho anh em lưu ý nhé đĩa một âm hay hột bo phá góc cạnh chống thầy thọ đều được anh em nhé chỉ cần để nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là máy nó phân âm được anh em ạ đấy, nắp cuốn băng keo hay cuốn chỉ đều được đấy sắp xong hai ba giây là máy nó sẽ báo dung cho em biết nhé như thế này máy tiếp tục báo tôi biết một à hai dung anh em đánh tài tôi tài này ok chưa 15 nút rất là chuẩn xác nhé rất là hiệu quả đấy với cái máy phân âm này đấy rất là nhiều anh em đang quan tâm và áp dụng vào sân chơi của mình rất là hiệu quả đấy anh em mà quan tâm thì liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc đến trực tiếp nhà tôi nhé anh em mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới